Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Và lần ngày hôm nay thì Khả sẽ soi đồ một cao thủ top 1 top kim ngày hôm nay cho anh em xem à, Ngày hôm nay thì Khải ờ, được top 13 thôi à, Không vào được top 10 Nói chung là thế giới tập này cũng hơi yếu yếu sinh lý à, <laughs> Chưa đủ đồ, chưa hiệu ứng nên là chưa đánh nổi Ai? viêm đó là con lung đao đó Nhìn là biết ngay một con lung đao luôn em à Quá khác, đây anh em Top 1 với 72k và 243 mạng 7 nơ sơ và tự, tử vong 29 lần Trời ơi Khải Tử Văn 49 lần Nhìn trắng đời à, Chịu chết như như rạ vậy Rồi anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của viêm đớ anh em ơi Viêm đớ thì như là à, con lông đau Chắc tầm cấp 90 Cầm cấp 90 Chưa nằm tốt sao như này em ơi Con lông đau nhưng mà chưa nằm tốt thế giới Đây nè à, ờ, Chỗ này thì không thấy là chưa nằm tốt Đây anh em cùng nhìn sơ sơ qua sơ đồ Hiện tại đang cầm một cái đao tóc 30 Trời ơi đao này là pin này Đao này là pin này top 30 tầm này thì con đau tâm tăng khoảng tầm 20 điểm chân phái 22 điểm chân phái gì đó còn lại là dư 8 điểm của thời tăng và hiệu ứng đam mà đẹp luôn à nón nón khăn lôi sinh lực cao áo thủy áo thủy 40 30 và gia truyền kháng cả chín hỏa thì uh, đi với uh, đai thủy và nhẫn kim thì bên này được uh, à, 30 chón và kháng hỏa bên này được uh, 30 chón nữa là được 60 chón vào tay 30 chón nữa được 90 chón đó. 90 chón và một đôi giày 45 trọng quá đẹp Xích đồ này thì mang theo kiểu này thì quá đẹp anh em Đầu tiên thì con lông đao đa số là hiệu ứng là chính Nhìn sơ qua thì này đạt cho mình 80 chón rồi 30 chón từ áo 30 chón từ đai lưng Và 30 chón từ uh, bao tay Thì uh, được cho mình uh, 80 chón rồi năm Và với uh, hiệu ứng 500 tầm này thì 45 chậm thì ở xa Con lông đao đánh tầm xa thì 45 chậm ở thời điểm hiện tại đầu server như thế này là quá pin này Đó em cũng xem sơ qua đó quá pin luôn em ơi rồi được rồi đỡ mà những set đồ này sinh lực khá là cao 121 sinh lực nè cái này thì hồi kim đã kích cái nhẫn rồi nè hồi được kích cái đai lưng rồi nè đai lưng sinh lực cao 30 chón rồi nhận kim này sinh lực cao và sức mạnh 8 đã kích cái áo và dây chuyền thì dây chuyền được hiệu ứng ờ, kháng tất cả và lại kháng hỏa 12 tầm này thì ờ, không phải kháng lôi luôn cái này nằm ở sâu này không thấy mặt kháng lôi luôn với lại một cái nhẫn uh, sức mạnh 16 đó hiện tại này đang sử dụng cho mình là 24 sức mạnh rồi dưới lại cái này ba nữa là 27 sức mạnh nè với 27 điểm sức mạnh ở tầm này thì con lôn khá là khỏe rồi nè 27 điểm sức mạnh này tương đương 5 cuốn tay kinh rồi đó con lông đao này biểu đồ khá là ok nè đao thì đao còn chuẩn binh này đao tóc 30 là chuẩn binh này dư được uh, khoảng uh, ờ, 5 đến 7 điểm nhưng là cả nhóm làm là 22 còn dư 8 điểm 8 điểm tăng gì uh, tại vì là sao cái tóc 30 này kèm với cái chống phái tăng khoảng tầm 22 thì đủ đạt 101 rồi nè nên là 8 điểm kia mình có thể đẩy về cái hướng đam nên lại con long đao này đam khá là to ấy không phải đùa đâu nè có thêm cái kháng lôi 17 rồi anh em đang xem thì uh, cho khám một like ủng hộ chơi em mày đây là set đồ của viêm đỡ à, khá là ok rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho viêm đớm một like chia sẻ cho anh em ơi đồ mạch đồ khá đẹp sinh lực khá cao nè món nào cũng sinh lực trên uh, từ 80 à, cho đến 100 hơn khá đẹp cái áo thì được hiệu ứng chón giá chuyền cũng ok rồi đỡ mà nó sẽ đồ này thì cũng giá trị server thì khả năng chưa rõ lắm tại vì là mới server nè thì à, thường mua vừa bán thôi nhiều khi họ mua giá cao thì mình cũng không biết được nên là đỡ mà biết được xếp đồ này bao nhiêu thì khả nghĩ cũng, cũng chưa hiểu lắm nè tại vì đầu server nên chưa hiểu đâu giờ sau này những trang bị này nó nhiều lắm nè thì mình mới hiểu giá sơ sơ một tí cái tầm này đồ khải mà khải mua cũng trên trời đất luôn nói chi mình nhận sẽ đồ như thế này ok anh em ơi cảm ơn anh em đã theo dõi video à, này và đừng quên cho phim đón lại chia sẻ chơi nha chúc anh em xem like uh, à, xem video này vui vẻ nha đừng quên để làm like chia sẻ chơi nha anh